What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một em bàn phím cơn nữa Và em phím này lại đến từ hãng Roger Club RK đấy Mà các bạn hay gọi thân thường đó là bán kit trả hình Thì đây là một em à, RK mới Có cái mã là RK 60 Blood À 61 Blood để mình xem thử coi cái mã này Thì nó có gì đặc biệt nha Ok let's go như các bạn thấy thì cái vỏ hộp của nó cũng ờ, khá là đơn giản thôi, không có gì nhiều ngoài ờ, cái chữ Roger Club Kiba đây cũng không có mã của cái bàn phím luôn. Đây. Và nó chỉ có in cái hình siêu đơn giản như thế này thôi. Đó, chúng ta xem thử coi trong hộp nó có cái gì nha. Ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ có chiếc bàn phím nằm ở ngay giữa. Đó, cuốn sách hướng dẫn sử dụng với cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này thì các bạn nên giữ lại nhé vì con này nó có rất là nhiều chức năng và nó như thế này chẳng hạn đấy có rất là nhiều chức năng luôn và có rất là nhiều các cái phím phím phụ ví dụ FN cộng với lại các loại phím khác nhau thì chúng ta nên giữ lại để mà sử dụng chứ không thì cũng rất là khó mà mò được đây là màu phím của chúng ta đó phiên bản mình đang đập hộp đây là phiên bản màu xanh navy à, nhìn ở bên ngoài nó sẽ đậm hơn một chút nha các bạn ở trong hộp thì chúng ta còn được tặng kèm thêm một túi 4 switch để thay thế một cái key buller kim luôn là switch buller luôn nhé nhổ cái cáp kim nhổ switch đấy bằng thép luôn cũng khá là ngon chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây cáp nữa và cái sợi dây cáp này cũng khá là hay nhé nó khác với lại những cái à, thằng à, bàn phím khác Đó, như các bạn thấy thì nó cũng là dây bọc nhựa thôi tuy nhiên thì ở cái đầu USB Type-A này chúng ta có thể gỡ ra và đó là một cái đầu Type-C ở trong là chúng ta có thể sử dụng cho Mac hoặc là những cái à, máy tính bảng mà nó chỉ sử, sử dụng cổng Type-C hoặc là những cái laptop mà chỉ có cổng Type-C thì chúng ta có thể sử dụng cái này đó, để chuyển cắm trực tiếp bằng phím vào luôn khá là tiện lợi một điểm cộng mà nhỏ dành cho em RK Ok quay trở lại em bàn phím ờ, RK61 Plus thì ờ, như các bạn thấy đây cái mã của nó sẽ là RK61 Plus như này này khá là giống cái anh hãng A nào đấy đó. và khi nhìn ra màn sau thì chúng ta thấy là em này nó sẽ không có cái lẫy nâng hạ độ cao của bàn phím mặc dù phím đã làm được rất là dốc rồi tuy nhiên thì không có lẫy thì cũng là một cái điểm trừ khá là đáng tiếc tuy nhiên bù lại thì chúng ta sẽ có thêm một cái khay để mà chứa cái USB receiver với cái chuẩn 61 ờ, mà có trang bị thêm một cái khay như thế này thì thực sự là một điểm cộng cộng cộng luôn đấy ở phía bên tay phải của bàn phím nó sẽ có cái cần gạt để chuyển từ chế độ từ ờ, Bluetooth sang 2.4G hoặc là tắt hoặc bật chế độ không dây ở phía bên tay trái thì chúng ta sẽ có tới hai cổng Type C và một cổng Type A cắm ờ, cái này là mình để cắm sạc hoặc là cắm trực tiếp bàn phím vào trong máy tính đấy, PC hoặc là laptop đấy còn một cổng này thì chúng ta có thể nối ra sử dụng thêm chuột hoặc là một số các thiết bị khác tuy nhiên thì để sử dụng cổng này nếu mà sử dụng các thiết bị ngoại vi ấy, thì ờ, chúng ta phải kết nối dùng dây nhé rồi quay trở lại với em này mặt trước thì chúng ta thấy đây là một em sử dụng layout 60 à, một cái layout khá là phổ biến và cái layout này thuộc cái thể loại nhỏ gọn để giúp chúng ta có thể mang đi với cái layout này thì các bạn lưu ý là nó sẽ không có các cái phím mũi tên cũng như là các cái nút à, function thì để chuyển đổi thì chúng ta phải thao tác đó ở đây nó cũng sẽ có cái biểu tượng các cái mũi tên này tuy nhiên thì để chuyển đổi thì chúng ta phải thao tác ấn Fn đó, với một cái nút nào đấy thì nó ở trong hướng dẫn nhé mình cũng không nhớ rõ lắm đó thì nó sẽ có những cái phím phụ được in ở phía bên cạnh của chiếc cây cáp như thế này thì để full hết cái chức năng thì như cái mình đã nói ngay từ đầu thì chúng ta nên đọc hướng dẫn sử dụng để mà sử dụng full hết chức năng của cái bàn phím này về chuẩn kết nối thì em này sẽ có hỗ trợ tới à, ba chuẩn kết nối đó là chuẩn Type-C, Bluetooth 5.0 và có thêm chuẩn 2.4G à, nữa. Thì với cái ba chuẩn kết nối thì các bạn yên tâm là các bạn có thể cơ động được trong à, mọi tình huống. Em này thì sử dụng cây bằng nhựa thôi tuy nhiên thì nó sẽ được phân tách ra làm hai lớp ở phía bên trên thì sẽ được đánh thụt lùi vào trong một xíu và cái cây này là cái cây màu xanh navy đậm ở phía bên trong và cây màu đen ở ngoài nhìn nó khá là hay ho mà và mình thấy thực sự cái kiểu này thì nó nhìn nó hay ho hơn nhiều so với cái kiểu truyền thống kia ừ, nhìn nó hầm hố và cứng chắc hơn khá là nhiều về cái build của nó thì khi mình cầm lên trong tay thì rất là nạc và với một em 60% thì đây là một trong những cái em 60 mà mình thấy nó build chắc chắn nhất bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái keycap của em này nó như thế nào nhé đây keycap của em này thì là keycap chất liệu PPT và sẽ được làm double shot như thế này cái thành của nó thì nó sẽ không được dày lắm và cũng không được ngon như những cái keycap PPT double shot khác Tuy nhiên thì với cái tầm giá thành này mà chúng ta đã có được trang bị một cái bộ keycap như thế này thì quá là ngon rồi các cái ký tự mà in ở trên ờ, cái cái kép này thì mình thấy cũng khá là ok không có bị lem luốc cũng không có bị thừa đó khá là sắc nét đặc biệt là những cái phím mà có chữ dài như thế này thì nó cũng in khá là chuẩn Đấy, không có bị ờ, lẹm bị thừa thiếu như những cái bộ cây kép để tiền khác mặc dù thì ờ, nó cũng không có được dày lắm nhưng à, như thế là quá là ok rồi chúng ta không cần phải build thêm một cái bộ cây kép khác làm gì với cái layout chuẩn 60% này thì các bạn yên tâm là mình có thể thay bất kỳ bộ cái cáp nào cũng được miễn sao các bạn thích hoặc là các bạn có tiền các bạn chơi thôi em này thì đang sử dụng hai dòng switch đó là brown switch và cyan với ờ, brown thì nó là dạng tactile của RK luôn và cyan thì nó sẽ là dạng red với cyan thì ờ, nó sẽ được lúc sẵn cho nên là nó sẽ bấm nó sẽ khá là mượt về cái bảng mặt của em này thì mặc dù là mặt ngược thôi nhưng nó vẫn sẽ có hỗ trợ hot swap 5 chân và nó sẽ có lót foam đáy cũng như là lót foam PCB cho các bạn luôn không cần phải làm gì hết đó các bạn về chỉ có việc cắm vô và xài thôi đó nó đã móc cho các bạn luôn cả cái foam đầy đủ rồi à, và cái led của nó sẽ là led chìm có RGB chính vì vậy mà các bạn yên tâm là có thể thay thế được bất kỳ cái switch nào trên thị trường nhé tiếp theo về cái stab của em này stab của em này thì cũng uh, sử dụng một cái stab của thằng RK luôn thì phải nó màu trắng nhìn khá là lạ và cũng uh, có cái dầu lúp sẵn luôn đây lúc cũng rất là đặc stab mình nghe nói thì nó cũng đã được cân chỉnh sẵn rồi thì uh, khi gõ thì nó sẽ không có bị lọc dọc cũng như là bị uh, nghe cái tiếng uh, tích của stab đấy thì tí nữa mình sẽ cho các bạn nghe sao test xong. Như vậy là các bạn đã thấy là nó sẽ được trang bị đầy đủ các cái tính năng giống như một chiếc bàn phím cơ custom vậy. Với cái tầm giá này thì như vậy là quá là ok rồi. Về thời lượng pin của em này thì thấy nhà sản xuất thông báo là pin của nó chỉ khoảng hơn 2.000 thôi. Và cái ờ, LED của nó sẽ là hỗ trợ LED RGB 16,8 triệu màu. LED của em này thì cũng thuộc dạng là khá sáng thôi chứ không phải là sáng chóa như những cái bàn phím khác. có một phần là do cái switch cũng như là cái keycap của nó cũng che hết led rồi chúng ta nhìn thấy cũng không ăn thua gì với những chiếc bàn phím mà có cái độ ờ, cơ động cao thì ờ, cái việc led thì nó cũng không quan trọng lắm tại vì nếu bật led thì các bạn biết rồi đấy nó sẽ rất là hào pin ngoài ra thì em này còn có một cái phiên bản nữa đó là phiên bản màu trắng đây với cái phiên bản màu trắng này thì các bạn thấy là nó sẽ được phối giữa màu ờ, trắng màu xanh navy và thêm một cái màu nữa là màu hơi vàng vàng vàng nâu ạ còn cái này sẽ là màu xanh navy màu xanh đen với lại à, màu xanh xanh nhạt đó nói chung cái này cũng tùy sở thích thôi rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua các cái chế độ đèn led của em này nhé à, tất nhiên là em này sẽ có hỗ trợ phần mềm cho nên là các bạn có thể custom được các cái phím macro cũng như là chỉnh được các cái chế độ đèn led à, và nó sẽ có rất là nhiều cái mà để chúng ta có thể vọc vặt được Now, can't fight it. I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. But you know that it's all that I need. Ok, thì như các bạn đã thấy thì em này có led cũng khá là ngon. Tuy nhiên thì với những cái con như thế này thì led nó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất thì cảm giác gõ cũng như là cái chất lượng build của nó thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử qua cái sao test giữa bản Brown và bản Cyan nhé Rồi như vậy là chúng ta đã vừa đi nghe qua cái bản sáng tiết của hai em này và thực sự thì mình thấy là cái chất lượng build của nó quá là ngon trong cái tầm giá rồi đó thì những cái nút start dài ví dụ như nút back hay nút enter hay nút shift đó, ship dài shift ngắn gì hay kể cả space thì nó làm khá là chỉnh chu các bạn chỉ cần mang về và gõ luôn thôi không cần phải làm gì thêm đây là một trong những cái con mà nó preview cho mình tức là một cái con mà nó móc sẵn nó làm sẵn cho mình luôn rất là ngon rồi tương tự như à, thằng à, H81 vậy thì em này làm cũng rất là ok đó và với cái chất lượng build cũng như là cái keycap cũng như các chức năng đầy đủ ba móc như thế này đặc biệt là có thêm cái các cái cổng chia những cái tiểu tiết như là cái khe để mà giữ cái cổng receiver này USB receiver này thì cũng rất là ngon nói chung về ngoại hình này chất lượng build này về cái giá thành thì không có gì phải chê cả à, có một số cái điểm trừ nhỏ nhỏ thôi ví dụ như là chúng ta sẽ không có cái lẫy nâng hạ độ cao của bàn phím đó hoặc là led của nó thì không được sáng lắm thì những cái đó mình nghĩ nó cũng không phải là gì to tát thì với tầm giá khoảng hơn một triệu thì đây là một trong những cái con 60% mình nghĩ là đáng mua nhất trong cái tầm giá này anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím này nếu như có ý kiến gì thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé còn nếu như các bạn à, muốn tham khảo giá thì mình có để link trong phần mô tả đấy ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ like share ủng hộ kênh một ghia nhé bye bye so don't leave me alone.